Hello, xin chào quý vị các bạn. Phần lớn chúng ta được học rằng là mua cổ phiếu target này, target nọ. Và mua cổ phiếu với giá này thì rẻ, giá kia thì đắt. À, nhưng trong đầu tư chứng khoán thì mọi cái suy nghĩ như vậy nó đều không có ý nghĩa cho nhiều lắm. Chẳng hạn ở đây bạn đã quan sát một cái biểu đồ mà tôi chia sẻ thì bạn thấy rằng là để cổ phiếu có thể tích lũy được để có sự gia tăng được lợi nhuận thì bạn biết nó cần phải có rất nhiều giai đoạn khác nhau trước khi nó mới bước vào giai đoạn tăng tốc nếu bạn không biết bạn mua ở giai đoạn chạy nước rút hoặc là giai đoạn quá mua bạn sẽ bị thua lỗ bạn có thể tham gia ở những cái quá trình tích lũy này bạn có thể đợi mất 5 6 tháng thậm chí hàng hàng năm cổ phiếu không lên được mà khi bạn bán ra thì cổ phiếu của mình tăng ầm ầm. À, vì sao chúng ta lại cần phải uh, đợi? Vì sao chúng ta lại cần phải có thời điểm chúng ta mua vào? Bởi vì những thời điểm như vậy bạn sẽ thấy rằng là uh, khi chúng ta tham gia mua cái độ an toàn của chúng ta sẽ là mức là cao nhất. Tức là chúng ta sẽ có một cái mức an toàn rất là cao và bản thân khi mà chúng ta mua vào thì cổ phiếu của chúng ta có thể sẽ tăng rất nhanh và giữa xác suất và rủi ro thì đây là một trong những cái chiến lược đầu tư rất hiệu quả trong quá trình đầu tư của mình. Và tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều với quý vị các bạn trong đầu tư chứng khoán. Cắt lót là một yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất đến thành công của mỗi chúng ta. Trong thời gian vừa qua, cũng có rất nhiều người không sử dụng chiến lược cắt lót khi mà thị trường chung lao dốc ầm ầm này. Bạn nghe một ai đó là mua mua đi ạ vì giá cổ phiếu đang giảm và rất nhiều người đã mua cổ phiếu ở trong đoạn này và đến bây giờ thị trường chung chỉ có ờ, hồi phục một chút ạ với những người người ta đã bán ở vùng này rồi ạ người ta đã bán ra hết rồi thì đến thời điểm này họ mua họ đã có lãi đến hai ba mươi phần trăm thậm chí nhiều hơn còn với những người khác thì khi mà họ đã tiếp tục nắm giữ và tiếp tục mua ở phần phía trên này thì không biết là bao giờ chúng ta mới có thể hòa vốn bao giờ chúng ta mới có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư và bạn biết rằng là trong đầu tư yếu tố quan trọng nhất đó là sự kiên nhẫn à, kiên nhẫn để cho cổ phiếu có thời gian đủ tích lũy kiên nhẫn để quan sát xem cổ phiếu có có độ tích lũy tạo ra nền tảng chắc chắn hay không kiên nhẫn để cho chúng ta biết rằng là thời điểm nào chúng ta có thể mua được thời điểm nào chúng ta có thể bán ra và trong một số video trước thì tôi chia sẻ với quý vị và bạn đó là những cái phiên bùng nổ theo đà đó là một cái đặc điểm mà rất quan trọng để chúng ta mua ở trong quá trình mua cổ phiếu thì bạn tốt nhất bạn không nên sử dụng quá nhiều cái công cụ kỹ thuật phức tạp bởi vì khi mọi cái nó quá phức tạp thì thông thường nó sẽ không có hiệu quả mọi thứ nó đơn giản thì thường nó sẽ mang tính hiệu quả hơn rất nhiều thì bạn biết rằng là với VN Index, VN30 ở đây à, thực tế thì có thể chúng ta phân tích một trong hai biểu đồ đều ok cả và chúng ta biết rằng là cổ phiếu khi nào nó tạo ra cái thời điểm kết thúc chu kỳ đặc điểm thứ nhất là nó tạo ra cái sự biến động mạnh à, thứ hai là gì ạ nó tạo ra những quá trình phân phối thứ ba nó là gì ạ nó tạo ra những cái quá trình uh, chạy nước rút hay là những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cổ phiếu mạnh nhất kết thúc chu kỳ của nó nên nếu bạn nhận ra được những cái tín hiệu như vậy thì bạn đầu tư bạn không phải quá chú trọng đến các đường trung bình động mà ACD, RSI, Bollinger sóng nọ sóng kia làm gì cho nó phức tạp ra và ở đây các bạn cần phải hiểu rõ là, là đây là một chu kỳ sóng hồi và sóng hồi có khả năng nó tạo ra hai sóng ngắn sóng thứ nhất là sóng tạo đáy diễn ra ở những phiên bùng nổ đeo đà bạn nhớ nhá nhớ và sóng thứ hai nó tạo ra một cái mẫu hình đó là mẫu hình vai đầu vai ngược à, mẫu hình này là tôi đã phát minh ra năm 2011 và sau này thì cũng đã rất nhiều người ứng dụng vào và cũng đã đưa ra những lý thuyết của riêng mình à, khi mà tôi chia sẻ cái mẫu hình này thì ờ, rất nhiều người cũng phản đối nội kia nhưng tuy nhiên sau khi mà tôi nghiên cứu kỹ về VSA thì tôi thấy là tất cả những cổ phiếu hình thành mẫu hình vai đầu vai ngược đều có kết quả là khá thành công và mẫu hình của tôi tôi muốn nhấn mạnh các vị các bạn đó là gì ạ đó là cái đặc điểm của những mô hình đó đó là khi nó gặp cái cái vùng kháng cự ở phía bên trái thì điều kiện đầu tiên với những cổ phiếu mạnh thì bao giờ nó phải tạo ra khối lượng nền tảng tương đối chắc chắn đây là sử những cơ sự chắc chắn hoặc là có thể rũ bỏ với khối lượng thấp biên độ nhỏ thì đó là xác suất để chúng ta thành công có thể bạn sẽ thấy là một cái cổ phiếu Pvchan là một cổ phiếu mà uh, nếu các bạn xem thì uh, có lẽ cổ phiếu này tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua ở đây các bạn cũng thấy là một cái vai ở bên trái và sau khi cổ phiếu bứt phá lên tạo ra những cái phiên bùng nổ theo đà và tạo ra một cái trình tích lũy khá là chắc chắn ở đây có những phiên test cung đây là những cái phiên test cung kéo test ạ à, kéo test và với cái việc xác nhận bùng nổ theo đà này đó là những cái thời điểm mà chúng ta có thể tham gia một cách chắc chắn và khả năng thành công của chúng ta rất cao à, ở đây các bạn có thể có hai cách mua cách mua thứ nhất là bạn mua ở trong những cái quá trình tạo ra hai đáy đây là những cái quá trình tạo ra hai đáy và khi bạn mua vào những cái phiên bùng nổ theo đà những cái phiên như này thì cái độ tin cậy của chúng ta là rất cao có thể có bạn cứ nói là những cái cổ phiếu này đã chạy khá là xa rồi à, bây giờ chia sẻ thì ờ, có ích gì đúng không ạ có rất nhiều bạn có thể nói như vậy nhưng ở đây tôi muốn nói cho các bạn biết là đây là những gì mà uh, các bạn thấy rằng là khi mà một cái người bạn một một trong người người chị của tôi khi mà tham gia cái chương trình của tôi chị đã đợi quá lâu rồi đợi rất lâu để đến khi mà bùng nổ theo đà đến khi mà có sự xác nhận chị bị tham gia vua và đây là những cái mà chị đã tham gia vào ngày 16 tháng 4 đây là cái mà các bạn có thể xem được đấy là chắc chắn là uh, các bạn uh, muốn biết đầu tư không phải là phím cho các bạn mua cổ phiếu nào mà các bạn cần phải nắm rõ bản chất hiểu rõ được cái quy luật vận hành của nó tại vì khi các bạn nắm rõ và à, tôi phím cổ phiếu nọ tôi phím cổ phiếu kia thực tế là các bạn không nắm được cái vận động của nó thì các bạn sẽ trả giá rất đắt trong việc đầu tư của mình à, tiếp theo tôi muốn nói các bạn nữa là đó là gì ạ trong đầu tư thì các bạn cần phải nắm rõ là à, vì sao cái mô hình nó lại quan trọng nhất mô hình nó là tổng hợp những biến động của giá trong một cái khung thời gian nhất định còn nếu bạn sử dụng những cái đường trung bình nó chỉ là hỗ trợ hoặc là những cái công cụ khác nó chỉ hỗ trợ thôi à, thực tế ở trong forex cũng tương tự như vậy à, khi bạn đầu tư forex nếu các bạn sử dụng những mô hình cái nêm những mô hình uh, uh, hình tam giác hoặc những mô hình nào đó thì các bạn thấy là tất cả các công cụ nó chỉ hỗ trợ cho việc mà bạn đưa ra tín hiệu chính xác nhất các bạn nhớ nha đưa ra tín hiệu chính xác nhất chứ không phải là lúc đó bạn thấy là là cổ phiếu tăng rồi thì bạn mới uh, giải thích nọ giải kia thích kia và ở đây có rất nhiều người khi mà hỏi tôi là đầu tư cổ phiếu này đầu tư giá trị hay không không ai có thể biết nó đầu tư giá trị hay không có những cổ phiếu sau khi tích lũy xong ạ cái sự xác nhận có thể trong thời gian tới khi mà thị trường chung chúng ta vẫn chưa tạo ra một cú huyết chạy nốt uh, ờ, một cái đà nốt một chu kỳ cuối trước khi kết thúc một cái uh, quá trình uh, hết một chu kỳ bởi vì trong đầu tư các bạn nhớ là này mọi thứ nó tuân theo chu kỳ tất cả mọi thứ nó tuân theo chu kỳ à, chu kỳ chúng ta nhớ là chu kỳ năm bao nhiêu ạ năm 2018 chúng ta thấy là một cái chu kỳ tăng rất mạnh 0078 sau đó lại kết thúc một quá trình rất nhanh và tương tự như vậy chúng ta đã có một chu kỳ tích lũy và năm 2000 bao nhiêu ạ 17 16 17 tích lũy và tăng rất nhanh và sau đó lại kết thúc chu kỳ. Tất cả những điều này nó lặp đi lặp lại giống như chu kỳ kinh tế. Mỗi một nền kinh tế khác nhau nó có sẽ có chu kỳ khác nhau và mỗi một chu kỳ lớn này nó lại có những cái chu kỳ nhỏ và chúng ta có thể tận dụng những chu kỳ nhỏ để chúng ta có thể đầu tư Tôi nhớ là tất cả những chu kỳ nhỏ này chúng ta có thể tận dụng để chúng ta đầu tư thay vì chúng ta không hiểu rõ về vận động của chu kỳ nên tất cả những cái quá trình mà chúng ta thấy giảm mạnh như này đây nó là một cái quá trình điều chỉnh xu hướng tuần giảm xu hướng tháng giảm à, thì chúng ta thấy là à, với xu hướng ngày chúng ta gọi là xu hướng ngày có thể tăng thì đấy là nó lại là gì ạ nó chính là cái sóng hồi đó các bạn nhớ là sóng hồi đó à, tuần mà tích lũy chưa đủ để để tạo ra xu tăng tuần thì bạn biết rằng là những sóng này vì tất cả những cái tích lũy của những cái uh, theo tuần theo tháng nó là do tích lũy của các big boy còn những cái đợt hồi phục như này nó chỉ là những cái đợt hồi phục tạm thời nên chúng ta cần phải kiên nhẫn cần phải đợi chờ cần phải nắm rõ được cái vận động của nó cái vận hành của nó trước khi các bạn tham gia thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh các bạn là à, một cổ phiếu um, PV Bank nó là một cổ phiếu mẫu hình vai đầu vai và sau này tất cả những cổ phiếu khác nó cũng tuân thủ theo cái mô hình này các bạn nhớ nhá tất cả những cổ phiếu khác nó cũng tuân thủ theo mô hình này và trong cái cuộc chơi của chúng ta chúng ta cũng đã thấy là cổ phiếu HAG đây là cổ phiếu rất nhỏ nhưng tôi cũng không muốn đưa vào bởi vì thứ nhất là các bạn biết rằng là những cái mẫu hình này nó luôn lặp đi lặp lại với những cái quá trình test cung siết chặt và đây là những cái quá trình kiểm tra cung cầu trước khi nếu có sự xác nhận các bạn mua vào Ờ, đấy là cái cách mà các bạn cần phải mua bởi vì thứ nhất là cái xác suất để cho cái cổ phiếu này bị thua lỗ rất là thấp khi mà các bạn thấy sự xác nhận mua vào nên ở đây các bạn nhớ là mua vào là cái mua ở đây điều đầu tiên là các bạn thấy là lượng đủ thì chất đổ khi mà tích lũy đủ khối lượng cạn kiệt sự xác nhận thì nó sẽ lên được còn nếu mà tích lũy quá ngắn mà sự xác nhận bạn mua bạn có thể gặp rất nhiều rủi ro đấy là lý do vì sao bạn cần phải nắm rõ được và trong cái cổ phiếu HAG chúng ta có thể gặp lại hàng nghìn lần rất nhiều lần nó hình thành mô hình vai đầu vai bạn mua xong có thể nó bị điều chỉnh nhưng về chung cuộc bạn vẫn có thể có những chiến thắng rất lớn nhưng nếu mà nó tích lũy chưa đủ nó lại quá lòng lẻo thì tất cả những cái điều này bạn sẽ gặp những cái đợt điều chỉnh rất mạnh nên bạn cần nhớ là việc mà cổ phiếu tích lũy được hay không có tăng được hay không thì bạn cần phải nắm rõ được một cái quy luật hoặc là một cái mẫu hình hiểu rõ bản chất của nó chứ không phải là bạn nhờ ai đó phím cho bạn cổ phiếu này tốt hay không xấu hay không bạn mãi mãi không bao giờ lớn được tôi nói uh, thực ra tôi nói những điều này thực sự muốn nhấn mạnh các bạn bạn sẽ không bao giờ lớn được nếu bạn không hiểu những cái mẫu hình như này ở đây các bạn thấy nó rất lòng lỏng lẻo nhưng trong quá trình nó rũ này nó không có khối lượng ra đây là cái bản chất của nó thì những cái đợt hồi phục như này đó là những tín hiệu rất tuyệt vời và sự xác nhận nó sẽ là những cái điểm mà bạn có thể mua vào bạn đang bị thua lỗ với những người đang bị thua lỗ ở phía trên này thì họ đang lo lắng họ đang sợ hãi và họ chỉ mong làm sao để bán để tham gia để hòa vốn tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán mà chúng ta chỉ tập trung vào hòa vốn tập trung vào lợi nhuận thì chúng ta không thể lớn được và chúng ta phải tập trung là những giải pháp để chúng ta có thể thành công cái phương pháp chúng ta rút ra được bài học là gì chúng ta rút ra được những cái uh, mẫu hình uh, bản chất nó ra sao để chúng ta có thể đầu tư tốt nhất và các bạn biết rằng là uh, với những nhà đầu tư như là Warren Buffett, William O'Neill, uh, Mark Mini họ đều cắt lót ở một cái mức độ nào đó với những nhà đầu tư như là Mark Mini, William O'Neill, uh, Lee Moore họ đều cắt lót ở bao nhiêu ở 7 đến 8 phần trăm nhưng tôi khi mà tôi quan sát một số anh chị em uh, cũng làm những cái, cái chia sẻ về như này họ bảo chúng ta không phải cắt lót ạ à nhưng uh, bạn thử hỏi xem là hãy cho tôi cổ phiếu bạn tham gia, hãy cho tôi cổ biết cổ phiếu bạn đang đầu tư, bạn mua điểm nào, bạn bán điểm nào thì bạn hết biết ngay là họ sẽ ra sao. Và có thể bạn có thể quay trở lại, quay trở lại xem là họ đã khuyến nghị bạn mua ở đâu và đến bây giờ bạn như thế nào. Uh, tôi không phải là nói cái điều này ra để có thể ờ, gọi là khoe khoang mình uh, tốt hay không tốt nhưng tôi muốn uh, các bạn phải hiểu rằng là chúng ta cần phải bảo toàn cái vốn của mình bởi vì bạn mất tiền người đầu tiên bạn đau khổ con cái các bạn đau khổ gia đình bạn đau khổ tất cả những người xung quanh bạn đau khổ đó là những cái điều đó thực sự là đau xót khi mà bạn không nắm rõ được cái bản chất tư duy nó như nào và bạn biết rằng là khi mà tôi đã chia sẻ những cái vùng này phải bán ra rất nhiều người uh, có thể uh, trong cái nhóm cũng comment uh, thậm chí là nói những lời tục tĩu ở đây ạ uh, thực tế thì khi mà các bạn mua uh, cổ phiếu đang uh, chu kỳ xuống thì bạn biết rằng điều gì sẽ diễn ra khi mà bạn không nắm rõ được uh, cái quy luật của nó và bây giờ bạn đổ lỗi cho covid nếu thực sự là nó không phải là covid nó có thể là suy thoái kinh tế nó có thể sóng thần nó có thể động đất nó có thể là một điều gì đó tác động lên chiến tranh dịch bệnh tất cả điều đó nó vẫn có thể tạo ra như này bởi vì thứ nhất nó vẫn đang là một chu kỳ đi xuống và tất cả việc mua bán ở đây nó chỉ là những cái sóng hồi nhất định và bạn có thể xem lại những lịch sử của nó với những sóng hồi này thực tế cổ phiếu chúng ta nó thường nó sẽ chạy qua khoảng hai chu kỳ nhưng với chúng ta chúng ta không uh, có thể mua trước khi mà cổ phiếu mà chưa xác nhận chẳng hạn đây là chẳng hạn đây là cổ phiếu uh, VPBank đây là cái sự xác nhận bạn có thể tham gia mua cái sự xác nhận này bởi vì nó đã tạo ra một cái mô hình vai đầu vai khả năng thua lỗ của bạn ở đây là thấp 7 bởi vì thứ nhất là nó tạo ra một cái vai bên phải và những quá trình mà nó đã có cái sự thu hẹp và cái sự biến động biến động ở đây rất thấp bạn có thể có hàng nghìn cổ phiếu cũng tương tự như vậy nhưng không phải là cổ phiếu nào cũng gia tăng cổ phiếu nào cũng có thể tạo ra cái lợi nhuận doanh thu cho bạn và bạn phải nhớ là những cái cổ phiếu này nó tích lũy trước thì nó tăng trước những cổ phiếu nào tích lũy sau nó sẽ tăng sau không phải là việc mà bạn cứ mua bán theo cái cảm hứng của các bạn và bạn biết là sau khi tích lũy xong cổ phiếu có thể chạy một nhịp nữa kết thúc chu kỳ với những bạn không sẵn sàng không có cái việc đầu tư các bạn có thể gặp những cái rủi ro rất lớn và bạn cũng không thể là mua được cổ phiếu ở ờ, uh, PVS uh, ờ, PVT trong cái điểm này bạn cũng không thể nào mua được cái cổ phiếu S um, uh, ờ, PVS trong điểm này và bạn cũng không thể nào à, mua được một cái cổ phiếu Vietcombank nếu có sự xác nhận trong những phiên tới. Bạn không thể mua được cổ phiếu nào nếu bạn không hiểu bản chất của nó. Bạn vẫn đang lo lắng và có rất nhiều người nói là cổ phiếu đang giá quá cao không mua được và có những cổ phiếu đã tăng rất mạnh như cổ phiếu Masan bạn có thể mua cổ phiếu Masan được không y giả sử với cổ phiếu này nó cũng đang hình thành mô hình vai đầu vai à, cái với cái vai bên phải này nó gì ạ nó cao hơn nhưng rõ ràng với cái việc mà cổ phiếu đang dao động khối lượng lớn và nó đang có sự giống dao động như này thì việc mà chúng ta cần phải hiểu rõ là chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi nhưng với những cái cổ phiếu mà nó đang có sự tích lũy tốt thì bạn cần phải nhớ và có một cổ phiếu mà tôi cũng muốn ờ, chia sẻ các bạn đó là cổ phiếu kinh bắc ạ có những ai đã nói uh, nghe tôi đã chia sẻ những cổ phiếu này đó là những khi mà cổ phiếu đã bị rút bỏ nó có những cái quá trình gọi là uh, ở đây các bạn hiểu đó là có quá trình squat tức là kéo lên giảm xuống việc xác nhận ở những phiên này các bạn có thể mua độ an toàn sẽ cao hơn rất nhiều khi mà bạn mua trước mua sau không quan trọng quan trọng là bạn có thể mua một là các bạn mua ở đây xác nhận các bạn cũng bị sai có thể khi cổ phiếu về các bạn có thể bị thua lỗ rất ít hoặc là nếu bạn đã bỏ qua thì cái phiên này bạn có thể tham gia được dù là có thể là sau khi mua xong xác suất thành công có thể bạn được 7 đến 80 phần trăm có thể 30 phần trăm là bị thua lỗ nhưng tuy nhiên để bạn thấy là giữa tỷ lệ thành công và thua lỗ của những cổ phiếu như này đó là thường nó ở mức cao hơn rất nhiều và bạn biết là một cổ phiếu nếu bạn lỗ bạn lỗ khoảng 6 đến 7 phần trăm những cổ phiếu khác bạn có thể lãi 15 20 phần trăm thì những thương vụ của bạn vẫn có thể tạo ra mức lợi nhuận rất đáng kể ở đây tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về những kiến thức khác nhưng tôi muốn nói các bạn đó là tổng kết như này ở trong mỗi chu kỳ thị trường nó có hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất là mua được bùng nổ theo đà giai đoạn thứ hai là phần lớn các cổ phiếu có thể hình thành mô hình vai đầu vai ngược mô hình vai đầu vai thiếu vai đổ vai thiếu có thể nó sẽ hình thành một cái bên vai nó sẽ không có bên vai bên này nhưng ở đây chúng ta vẫn thấy có một cái vai rất là nhỏ và một cái vình vai rất lớn ở đây chúng ta có thể nhìn một cái cổ phiếu VRE đó là có mô hình vai đổ vai thiếu nó chỉ có một cái bên vai thôi ạ bên mày nó không có và nó tạo ra bên vai này trước khi xác nhận còn khi mà nó đã chạy quá nhiều lên khoảng 15 20 phần trăm rồi thì những cái vùng này cái xác suất của nó sẽ là rất thấp bạn nhớ đó là điều thế bởi vì khi mà mua cổ phiếu các bạn cần phải nắm rõ đó là cái vùng kháng cự gần nhất nó đang ở đâu target của bạn nó đang ở đâu bạn có thể có bao nhiêu cơ hội để tiếp tục đi xa nữa nên việc lựa chọn thay vì chúng ta yêu cổ phiếu thì hãy loại bỏ đi hãy đừng có nghe bất cứ ai kể kể cả tôi các bạn nhớ nhé kể cả tôi trừ khi bạn hiểu rõ bản chất cái cổ phiếu mà tôi chia sẻ trừ khi bạn hiểu rõ bản chất mô hình vai đầu vai ngược mà tôi chia sẻ bởi vì tất cả những người ngoài kia nếu họ chia sẻ cho bạn họ cũng chả có gì ạ à, họ cũng chả có được lợi lộc gì cả <coughs> bạn có thể đầu tư thành công nhưng tuy nhiên à, khi bạn được thì bạn cũng trả cho ai cả nhưng khi bạn mất lại bạn tiếp tục đổ lỗi cho người khác và bạn sẽ là những nạn nhân mãi mãi mà thôi đó là những gì thực sự là tôi muốn chia sẻ để giúp anh em chúng ta thay đổi cách đầu tư thay đổi cách nhìn nhận của mình và còn rất nhiều điều khác tôi muốn chia sẻ nữa tuy nhiên ờ, để đầu tư thành công không có cách nào khác, bạn cần phải nắm rõ bản chất của cổ phiếu, nắm rõ bản chất của các big boy tham gia vào hay rút ra khỏi thị trường, nắm rõ bản chất là khi nào thị trường bắt đầu bước vào chen lên, khi nào thị trường bắt đầu kết thúc chen Như tôi đã chia sẻ, thị trường không còn nhiều cái cơ hội để các bạn mua nữa nếu chúng ta tận dụng những cơ hội thì chúng ta vẫn còn một chen nữa để chúng ta có thể xác nhận được nhưng tuyệt đối không mua trước tuyệt đối không mua trước và nhớ một câu nói này của một người người bạn một người chị mà tôi chia sẻ đó là kiên nhẫn kiên nhẫn Đấy. đây là chờ đợi quá lâu rồi và đây chính là thời điểm mà chị đã mua được đấy là lý do vì sao chúng ta cần phải kiên nhẫn kiên nhẫn và rất nhiều người khi tôi chia sẻ họ đã mua trước và sau đó họ thua lỗ họ tiếp tục đổ lỗi và đấy là nguyên nhân dẫn đến thất bại của các thất bại để thành công hãy cắt lót thật nhanh và kiên nhẫn đợi chờ mua những cổ phiếu khi mà nó hình thành xong mô hình và nếu bạn muốn nắm rõ được hơn thì hãy có thể xem lại những cái uh, chia sẻ về những cái mẫu hình Vera của tôi hoặc là bạn muốn học sâu hơn nữa muốn nâng cao kiến thức mình thì có thể tham gia những chương trình đào tạo của tôi khai giảng vào tối ngày 22 tháng 4 năm 2020 à, nếu bạn à, thực sự muốn quan tâm thì để lại thông tin trên số điện thoại của tôi hoặc là phần dưới có những thông tin để bạn có thể đăng ký. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay. À, chúc bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng và chúc bạn thành công. Cuối cùng thì à, xin cảm ơn các vị quý vị các bạn. Và nếu các bạn thấy là video này hay thì hãy à, đăng ký kênh, đăng ký kênh để tiếp tục những video tuyệt vời nhất mà tôi chia sẻ thì bạn sẽ là những người mà nắm bắt được những cơ hội tuyệt vời nhất. Xin cảm ơn rất nhiều.